Một trang web giúp bạn book vé máy bay một cách nhanh chóng cho dù bạn đang ở bất cứ đâu xin được giới thiệu tới các bạn đó chính là trang web vietifly.com. Trang web này có thể giúp các bạn book vé máy bay từ nội địa đến quốc tế. Ví dụ, mình sẽ book chặng bay nội bài và sân bay Đà Nẵng, chặng bay khứ hồi, chọn ngày đi, ngày về, số lượng người lớn, trẻ em, em bé rồi sau đó ấn vào ô tìm kiếm. Các bạn hãy để ý cột bên phải, nó sẽ hiển thị giá bao gồm thuế phí và không thuế phí nhé. Các bạn ấn tích vào ô giá vé đã bao gồm thuế phí hệ thống sẽ hiện ra giá chặng bay từng hãng hàng không cho các bạn. Các bạn có thể tùy chọn khung giờ bay cho thích hợp. Mình sẽ chọn chặng bay đi của Bamboo lúc 5 giờ 35, chặng về của Vietnam Airlines lúc 22 giờ 10. Chọn chuyến bay và tiếp tục nó sẽ hiển thị thông tin chi tiết chặng bay và giá tiền cho từng hành khách. Để đặt chỗ các bạn hãy điền đầy đủ thông tin của mình, ví dụ người lớn, Trần Nam Phương, trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi, Trần Trung Mạnh, sau đó chọn ngày tháng năm sinh, Tiếp tục em bé dưới 2 tuổi cũng vậy, Trần Thị Nhi, chọn ngày tháng năm sinh. Xuống phần thông tin liên hệ, điền họ tên, số điện thoại và email sau đó ấn đặt chỗ và chờ trong giây lát để hệ thống xử lý. Một lần nữa các bạn hãy xác nhận lại thông tin đặt vé. Nếu thông tin đã chính xác thì các bạn hãy thanh toán tiền vé qua một trong những ngân hàng dưới đây. Sau khi thanh toán các bạn hãy chờ 1 đến 2 phút thông tin đặt vé sẽ gửi về email của các bạn. Hãy dùng thử trang web này và cho mình biết các bạn thích trang web này không nha.